Em là dân nhà kế mà năm nay em 30 tuổi Mọi người cứ sợ là em ế Em thì không phải là thế Bởi vì em đang chờ người tử tế để yêu Bạn gái thì chưa có nhưng mà em cũng ờ, tán được cũng ba bốn cô rồi Mời bạn Nam Ngồi với bạn Mời bạn nữ Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình Tự giới thiệu tôi là Vũ Hà Giang, 32 tuổi Hiện à, đang công tác tại Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 Nhà của em hiện tại là ở Thái Bình Thái Bình sao bạn nói tiếng Nam? Dạ, trước là cha mẹ à, chuyển à, vô trong này sống một thời gian thì mình ở trong này À, công việc của bạn là gì? chủ yếu là sắp xếp các loại văn bản như là giấy tờ à tham mưu á hả dạ vâng rồi mời bạn gái giới thiệu Dạ em xin chào chương trình, em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kim Cương Quê em ở Tiền Giang, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Em làm công việc gì? Dạ em là dân nhà kế Dân nhà kế là mình... Dạ là kế toán à À, dân kế toán, dân nhà kế Tôi tưởng thiết kế cái gì Dân kế dạ. toán Bởi vì em là dân nhà kế mà năm nay em 30 tuổi Mọi người cứ sợ là em ế nhưng mà em thì không phải là thế bởi vì em đang chờ người tử tế để yêu đó được rồi nếu vậy thì mình à, tiến tới luôn mình à, giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình luôn em dạ điểm mạnh của em là nói nhiều à, hoạt bát vui vẻ còn nhược điểm của em đó cũng chính là nói nhiều tại vì nói nhiều quá người ta nghe người ta cũng mệt chỉ có nói nhiều thôi dạ chứ ngoài ra không có khuyết điểm gì nữa hết khuyết điểm kia thì lâu lâu mới xuất hiện lần kia là cái gì nhiều khi ờ, hơi thất thường tí xíu mà một năm xuất hiện chừng một hai lần ví dụ gì dạ, nhiều khi đang ngồi vui vẻ đó thì tự nhiên thôi buồn quá cái buồn năm một hai lần thôi ha dạ năm một hai lần chứ hoài là phải đi á <laughs> lúc mà em buồn em xả thì em làm gì để em xả em dạ em hát lên rồi không thôi em hát lên thôi hát đi hát chừng. sao hát sao làm thử hát luôn. coi như bây giờ tới cơ tới tới, dạ, dạ, tới, tới, tới, rồi hát đi vậy um, à, em thì à, mọi người hay nói là em chỉ hát đúng mỗi tông là câu đầu tiên thôi còn những câu sau là em rớt toàn tập rồi một người con gái đứng nghiêng nghiêng và nón lá Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha Lòng nàng sao lưu luyến quá Hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua ai nhận xét em đúng ghê luôn á dạ ai cũng nhận xét vậy á chị cái này đâu phải rớt tông đâu đâu có tông nào đâu rớt không sao cả trai. nè coi bên đây hát nè đàn trai hát hát hát ờ à. trời ơi trời ơi dạ, anh sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ góp mây xếp hình lâu đài đời chờ một đêm trăng vàng tới đời chờ người em nói chung là bình thường thì cũng hay hát nhưng mà hát không được hay lắm tới lúc uh, hát gung là em chịu rồi gung <laughs> gung ông hát cái gì giống như đi ăn trộm vậy thăm dò thăm dò từng chữ từng chữ có trúng hai người này là đôi song ca sống thần á hai người hợp gì hát rồi đó rồi điểm mạnh điểm yếu của em làm sao điểm mạnh của em á là sống thật thà là mà rất ờ, trang hòa với đồng chí đồng đội còn khuyết điểm của em thì trong giao tiếp thì em thường là hơi kém nhát đúng không nhát kiểu mình ít nói thì ờ, lúc mà giao tiếp với bạn gái nhiều khi câu chuyện cứ nói đi nói lại hoài thì bạn gái cũng chán chán mình thì tới giờ vẫn ế có bao nhiêu bạn gái rồi dạ nên nếu mà tính ờ, bạn gái thì chưa có nhưng mà em cũng ờ, tán được cũng ba bốn cô rồi trời ơi Ủa, dữ bạn gái hả? chưa có mà tán được ba bốn cô là làm sao là có nghĩa là mình lại đó mình tán người ta thôi nhưng mà người ta chưa chịu đổ <laughs> à trời ơi được cũng có duyên không rồi còn mà em gái thì sao mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ em có một mối tình à, cách đây cũng 6 năm Dạ lúc đó là bạn đó ờ, theo đuổi em Sau 2 năm quen thì bạn đó cũng về quê âm thầm cưới vợ luôn hay quá coi như âm thầm đến âm thầm đi vậy 6 năm nay là ở không không quen ai hết dạ rồi em có đặt ra tiêu chuẩn người bạn trai của mình là như thế nào không thì à, bạn trai của em à, người miền nam tính tình hiền lành <laughs> hình tượng quá là giống như kiểu à, anh à, diễn viên trương minh cường hay là quỳnh đông cũng được không biết anh bên đó làm sao ạ à? bên này uh... <laughs> cao sao dưới cười dữ vậy tướng ngon hơn quỳnh đông thiệt má. có cái điểm gì em không thích ở người đàn ông không keo kiệt cọc tính nhưng mà phải người miền nam mới được hả tại trong suy nghĩ của em á người miền bắc hay cọc tính lắm trời à, cái đó à. là em bị là quơ đũa cả nắm rồi ở đâu cũng có người này người nọ chứ yeah. Dạ. à, em trai thì sao cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào Trung thủy à, biết chăm lo gia đình em là người ít nói nên ờ, cũng thích bạn gái là người nói nhiều hơn về càm ràm mệt lắm rồi nha em anh ơi em nói nhiều chứ em không càm ràm tính của em là ít khi thích tranh luận với người khác thường là mình cho họ cãi chán xong mình giải thích sao à đơn giản kiên nhẫn quá ha kiên nhẫn hồi nãy bạn trai nói là quê ở thái bình hả em dạ nhà em ở thái bình ờ, mà quê ờ, ở đâu mình sinh ra ở đâu trước là em sinh ra ở trong gạch ờ, giá kiên giang chị à vậy hả vậy là cũng miền tây rồi dạ. rồi mình ở đó được bao lâu dạ em ờ, ở đó được 18 năm chị ơi trời ơi vậy là chắc mình cũng chất miền tây rồi vậy là vô rồi em có miền tây nha dạ có được chữ tây rồi có được chữ tây rồi đó rồi tôi qua coi coi sao đổ mồ hôi dữ vậy phim trường ta mới lạnh mát lắm mà sao đổ mồ hôi dữ vậy em run quá chị run quá hả dạ. chừng nào mình dự kiến đám cưới thì khi nào mình tiến hành được cả hai cũng lớn rồi đó dạ em nghỉ tầm ờ, uh, 6 tháng đến năm à, có yêu cầu gì ở nhà nhà gái nữa không em uh, chỉ có yêu cầu là chỗ bạn gái làm nó, nó, nó gần chỗ mình làm nó có khi nó đi lại nó tiện em ở ngay chỗ nào dĩ an hả chị chị hỏi coi bên đây ủa em ở đâu em dạ em làm ở bên khánh hội quận tư à quận tư sát bên dĩ an quận tư sát bên á sát đâu mà sát trời ơi anh quân nhân của tôi chưa gì anh sợ đi xa rồi là sao đi xa mới có được vợ chứ bây giờ quan trọng là mình thôi mình muốn ờ, người yêu mình ở gần mình hay như thế nào đó thì mình sẽ ờ, tính mình xin công việc cho người yêu mình cũng được mà đúng không được không dạ được anh quanh xem coi ờ, bên đàn gái thế nào nha dạ chào ừ, anh chào em gái bây giờ thí dụ lấy nhau về ở bình dương được không lên bình dương hơi xa đâu có xa đâu giờ không có đâu xa quan trọng là tình yêu đủ lớn thôi được. em ở quận tư là em đang ở với ai ở với bạn vậy đâu có nhà đó là phải nhà của em đâu giờ đi đâu cũng được đi đâu có công việc tốt sự nghiệp ổn định thì ở thôi sao dạ nhiều khi nhìn cái nhìn đầu tiên là em theo ảnh đi luôn rồi sao đúng Hả? rồi cũng có thể vậy câu này hay nè em không thích đàn ông ở điểm gì cọc tính cọc tính không có không có bộ đội thì không có rồi lăng nhăng nữa anh lăng nhăng có ai đâu mà lăng 21 giờ là không được ra rồi lăng nhăng với ai <laughs> chỉ có lăn trên giường thôi chứ lăn nhăn với ai em thích đàn ông chia sẻ việc nhà chia sẻ việc nhà bộ đội giỏi lắm em nấu cơm nấu nước dọn dẹp giỏi lắm đừng lo anh này bên tham mưu nữa anh tới 4 năm sao gì đó để anh đếm thử coi sao anh coi sao nha <laughs> bốn bốn sao là gì chức gì đại quý chuẩn bị lên thiếu tá đó em ừ. giới thiệu sơ sơ đàn trai bảnh rồi thôi bây giờ mình để cho người thân có ý kiến đi để mình tham khảo ý kiến người thân nha hôm nay em đi với ai nè dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp bạn với là bạn rồi Dạ xin chào cả nhà, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Thì à, thứ nhất Kim Cương là anh này là anh ít nói Em nói nhiều, hai đứa về mà ở nhà thì khỏi cần à, mua tivi với cassette à, Vậy là ok rồi, anh này lúc nào anh cũng cho em phát biểu hết đó cái thứ hai nữa là anh à, nhìn thấy là bạn này rất là chín chắn thành ra là bên đàn gái là hoàn toàn ủng hộ đó anh chúc em may mắn cảm ơn anh rồi bên à, đồng chí giang là sẽ mời ai đại diện đâu chào à, anh Quỳnh Linh chào à, chị Cát Tường dạ, chào, chào quý vị và các bạn à, tôi là Phan Thanh Huyền à, cùng công tác với đồng chí Giang ở Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 về bản chất con người đồng chí Giang thì ít nói nhưng mà việc gì cũng làm được trong cuộc sống thì vợ gầy chồng béo rồi vợ nói nhiều chồng ít nói đó là bù trừ cho nhau bù trừ cho nhau bạn cứ yên tâm là đồng chí giang là rất tuyệt vời rồi kéo màn lên kéo màn chào em anh dạ, chào anh anh nhìn thấy em thì rất là xinh xắn mà bảo là nói nhiều thì anh cũng không tin lắm <laughs> dạ hiện tại đây là em đã giảm rồi đó anh dạ chứ bình thường em nói rất là nhiều mà bình thường thì anh cũng ít nói nhưng mà có người gửi cho anh bây giờ nếu hai người đồng ý quen nhau hẹn hò nhau chúng ta hẹn như thế nào với cái con đường từ quận tư đến bình dương đó ai sẽ tới ai hẹn vào lúc nào đâu thử mình đặt ra vấn đề thử xem dạ à, anh làm bên tham mưu anh tham mưu giùm em à đúng rồi đó chắc là anh tới chỗ em nó tiện hơn nhưng mà bao lâu chắc tới một lần tới được lúc nào dạ thì theo cái công việc của em thì ờ, một tuần trực thằng tuần nghỉ thì tháng chắc ờ, gặp nhau nhiều lắm thì chắc cũng được ờ, bốn năm lần gì đấy ngay thứ bảy chủ nhật thứ bảy chủ nhật là mình gặp buổi sáng hay là buổi chiều buổi tối anh sáng chiều tối thì gặp được hết nửa đêm cũng được <laughs> Ồ, nửa, chứ chứ không phải 9 giờ là phải trở về cơ quan à ờ à, 9 ừ, giờ thì nhưng mà không sao tiếp tiếp tiếp sao ừ. nữa khi nào có thể kết hôn được 6 tháng cũng nhanh cũng được sáu tháng người nhanh anh vậy thì để thêm một hai tháng nữa thôi làm tròn một năm nha ăn năm năm cũng cũng được cũng được ông cũng hiền quá cái gì cũng được hết trơn anh nấu ăn giỏi không anh ờ anh anh nấu được ờ không em cũng em cũng nấu được nhưng mà em nấu ăn không có ngon anh nấu ăn ngon không ờ, nhiều người cũng khen lắm người thân hay là người ngoài anh chứ nhiều khi người thân ủng hộ người thân cũng có mà người ngoài cũng có vậy là ngon rồi đó em sao quan ngồi điểm... qua ẹo lại qua vậy chị gung quá mà chào chị quan điểm về con cái thế nào trai gái thế nào đó em em thích đẻ con trai hay con gái con nào cũng được anh thích một trai một gái hết không được như vậy rồi sao anh được như vậy thì cũng phải vui vẻ thôi chứ sao vậy vậy anh thích ờ, con giống ba hay giống mẹ anh thích con gái thì cao giống anh mà đẹp giống em còn con trai thì có thể khỏe như anh mà nói nhiều được như em là tốt đâu anh đứng lên cho cổ đi coi vòng coi bộ đội thì chuẩn rồi không có lo về sức khỏe về chiều cao chuẩn hết bây giờ hai người uh, hát với nhau bài song ca cho vui đi em có cái được cái giống anh là, là hát cũng không được hay lắm <laughs> không thì cái đó em thấy em giống thiệt hát được bài gì em bài trường sơn đông trường sơn tây đi anh ờ được bài đó anh cũng ca hoài ha rồi bài đã được rồi đó trường sơn đông trường sơn tây trường sơn đông trường sơn tây bên lặng gió bên lửa quay em giang tay em xòe tay chẳng thế nào mà xưa tan mây mà chẳng thế nào mà xe anh được thôi được à bè đồ cũng vô đúng không cả nhà cô này bè cao anh này bè thấp rồi lon qua lon lại cũng dễ dàng lắm chúng ta hãy nhắm mắt lại tưởng tượng xem trong tim mình hiện nay như thế nào và mình phải nói với người đối diện như thế nào em à, có đồng ý em à, có đồng ý hẹn hò với anh không anh thấy em là hoàn toàn hợp với tính cách của anh với mẫu người của anh dạ bí mật tí nữa biết được không anh vậy được rồi anh về nhưng mà em cho một vài nhận xét em cảm nhận người bạn trai này là người như thế nào ừ thì thấy anh cũng thật thà dễ thương thấy ảnh có vẻ hơi căng thẳng anh căng anh toát mồ hôi hột luôn em thấy không những người như thế mới là nghiêm túc đó em hình như là chưa bao giờ ờ, đứng đối diện với người con gái nên cũng rất là run bỡ ngỡ nãy giờ anh đổ mồ hôi nhiều lắm rồi suy nghĩ cho kỹ nha các bạn nha. bấm đi hai bạn. một hai ba Hết thời gian. Rất nhanh nhẹn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai Mình hỏi bạn người trai cảm thấy như thế nào, đỡ rung chưa? Dạ giờ cũng đỡ đỡ rồi chị Tay của như thế nào? Ấm lắm Ấm lắm hả? Bây giờ Chúng ta sẽ hôn nụ hôn đầu tiên Để nhớ về nhau Nào Mời hai bạn Hôn đi dạ Dễ thương quá Nắm chặt thôi đưa lên cho mọi người thấy coi Đẹp quá ha Nhớ đi xem phim Chúng ta sẽ hôn nhiều hơn Trong một không gian của Cinebox 212 lý chiến thắng Đây Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được ờ, kết nối 4G trị giá 2 triệu 2 đã cài sẵn ứng dụng của Mocha. Khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể ờ, chat, gọi điện và đặc biệt là có thể nghe nhạc và xem phim cùng nhau rất là thú vị. Hai bạn nhớ giữ liên lạc với nhau nha. Nhớ nha. Dạ. Rồi, được rồi hai bạn. Hy vọng rằng những cái tình cảm đó nó sẽ không bao giờ phai nhạt theo năm tháng quý vị. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng Love TV. Bây giờ thì anh Quyền Linh và các tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào.